Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng so kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha. Thì uh, ờ, riêng khuya ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có uh, rất nhiều trận đấu tại Championship được diễn ra. Đấy, thì tiếng cũng đã lên video nhận định phân tích kèo cho anh em cái trận đấu giữa uh, Watford với uh, Birmingham thì cái trận đấu này tiếng đã lên cho anh em tại cái kênh uh, tiếng bóng đá rồi này. Đây. Anh em có thể tại cái kênh tiếng bóng đá thì uh, tiếng đã lên trước cho anh em cái cặp đấu này thì kênh tiếng bóng đá là cái kênh ờ, tiếng vừa mới lập không được bao lâu hết nên ờ, chưa có được cái đề xuất từ youtube nên anh em tìm cái kênh ờ, tiếng bóng đá nó sẽ không có ra trên cái kênh youtube ấy cho nên thay vào đó anh em có thể gõ cái tên miền này tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ liên tiếp trên cái thanh công cụ tìm kiếm của youtube là tiếng bóng đá 68 là sẽ ra ngay cái kênh của tiếng nhá còn cách thứ hai là anh em vào ngay cái kênh tiếng so kèo tiếp theo đó anh em bấm vào cái phần kênh đây là sẽ ra được cái kênh tiếng bóng đá anh em chỉ cần ấn vào là thấy à, những cái video nhận định phân tích cái trận đấu à, tại đây à, thì tiến sẽ tập trung lên video nhiều hơn cho cái kênh này anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh này cũng như là cái kênh uh, tiến so kèo để cho tiến mau đạt được cái mốc một uh, được được cái cột mốc là một ca sub để tiến có thêm nhiều động lực để uh, lên thêm nhiều video phía trước về các trận đấu uh, rất là hot sắp tới để cho anh em tham khảo các mã kèo nhé đấy thì ok quay lại với uh, cái uh, các trận đấu tại championship vào phiên hôm nay thì à, Tiến sẽ lựa chọn nhận định thêm cho anh em một cái cặp đấu tại giải đấu này đó chính là cặp đấu giữa Milwon với One City đây thì uh, à, Milwon với One City thì trước khi mà bước vào phân tích nhận định trận đấu này cũng như đưa ra cái tỷ lệ kèo phù hợp cho anh em uh, tham khảo ấy thì Tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em một tí nha <coughs> thì có nhiều anh em ấy hỏi Tiến là vào nhóm có thu lọc thu phí gì không anh rồi uh, uh, các lá kèo mà tiến cho trong nhóm có chuẩn không thì tiến nó thật với anh em chứ tiến cũng như anh em thôi thì riêng các một chuyện là tiến uh, uh, biết nhiều am hiểu về bóng đá này cũng như là có những cái thông tin uh, nhiều hơn về các câu lạc bộ cũng như là các cầu thủ về đội hình ra sân các kiểu này nọ đấy nè đấy nhưng những cái thông tin đó tiến lấy được từ đâu thì tiến xin không có tiện nói ra trên đây nhé đấy thì uh, nói chung những má kèo mà tiến đưa lên trên youtube đều là những mã kèo tham khảo video nào tiếng cũng nói như vậy hết đấy anh em thấy mà tiếng nhận định trùng mã với anh em thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn không nữa thì anh em coi như là tham khảo để có thêm kinh nghiệm về cái cái cái uh, bóng đá này thôi đấy còn những mã kèo mà chuẩn những mã kèo vip hơn thì uh, trước giờ bóng lăn từ 30 phút đến một tiếng có khi là hai tiếng khi mà có được những cái mã kèo chuẩn nhất tiến sẽ soi kỹ lại đấy khi mà có đầy đủ được cái thông tin đó anh em cũng như là cầu thủ nào sẽ ra sân rồi chơi với sơ đồ gì cũng như là công hay thủ rồi rồi hai cái đội đó là là cái thành tích như thế nào rồi cái vị trí trên bảng xếp hạng là đang có cái cái mục tiêu nào không cái kiểu này nọ tiếng mới đưa ra những cái mày kèo à, mà chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em đầu tư đấy chứ không phải mà cho bừa cho bậy anh em à, còn nhiều anh em chơi theo cái kiểu mà à, chỉ thấy đội nào mạnh là theo rồi chấp chấp cao quá là suy nghĩ đội đó sẽ ăn rồi theo kèo trên này nọ cái kiểu anh em chơi như vậy chỉ là theo cái mức mà mà tỷ lệ ăn là 50 50 chơi theo kiểu hên xui chơi kiểu vui thôi anh em đấy anh em chơi như vậy thì thì sao mà có lãi được đó còn à, anh em mà chơi với tiếng anh em mà vào nhóm của tiếng thì anh em sẽ có được những cái mã kèo chuẩn này cũng như là những cái phân tích rất là kỹ càng của tiếng cho anh em tham khảo về các mã kèo đó đó ok cho anh em <coughs> thì à, à, tiếng còn nhiều điều muốn nói với anh em nữa nhưng à, trước khi mà mà tâm sự thêm về những cái điều đó thì à, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trận đấu này đây thì hiện tại đổi chủ nhà uh, Milwon uh, chấp đổi khách Wansi với mức chấp là nửa trái này cùng với đó là mức chấp uh, nửa một này đó cùng với đó nữa là mức chấp đồng nữa đấy rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn bên cạnh cạnh đó thì mã kèo tài xỉu có mã kèo hai hòa này rồi 2.25 này rồi 2.5 cả chặn này rồi mã kèo hiệp 1 tài xỉu một nữa đấy à, còn có mã kèo à, tỷ số bàn thắng cả chặn nữa này nói chung là chơi trên trang rất rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi không có phải như chơi bên ngoài qua thầu qua cò đâu chỉ có riêng cái mã kèo chấp kèo này à, kèo tài xỉu cho anh em vào thôi đó không những vậy mà anh em còn bị mất like mất phí trung gian này nọ các kiểu mà khi chơi bên ngoài nữa đấy còn quay lại cái việc mà để vào nhóm của tiến thì à, tiến xin chia sẻ với anh em là những cái à, mà mà tiến nói trên youtube ấy tiến rất là hay nói luôn video nào cũng hay nói về về cái uh, vấn đề này là anh em vào nhóm của tiến tất cả hoàn toàn là miễn phí sẽ tiến sẽ không thu một cái đồng lọc lá hay phí gì từ anh em hết tế tất cả hoàn toàn miễn phí luôn nhưng mà anh em phải đáp ứng được hai cái nhu cầu mà tiến đưa ra thì anh em mới có thể vào nhóm cùng đồng hành với tiến được đó thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn uh, ít nhất là từ một hai củ trở lên đó còn cái vấn đề thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến ok chưa đó thứ nhất là anh em chơi uh, có số vốn nhất định là từ 1 đến 2 củ thì tiến sẽ dễ phân chia các mã kèo cũng như là à, cho anh em các cái kèo như kèo gung kèo thẻ kèo tỷ số các kiểu để anh em anh em dằn lại một ít vào các mã kèo đó để tránh cái việc mà anh em uh, đen đuổi khi mà thua nhưng mã kèo chính nhưng mà khi mà mình dằn lại các mã kèo đó nó sẽ hạn chế đi cái cái số thua của anh em có khi là lời lời ngược lên luôn đấy còn cái vấn đề thứ hai là anh em uh, uh, chơi cùng chén với tiếng thì tiếng mới dễ sôi những cái mã kèo kiểu như là là mình giống chén nhau mà đó thì những mã kèo ra sao thì tiếng mới nắm bắt được lúc đó anh em chỉ việc theo tiếng thôi tiến sẽ đưa lên cho nhóm và anh em chỉ việc theo thôi đấy còn cái việc mà anh em mà mà chơi bên ngoài qua thầu qua cò hoặc là có nhiều anh em là cầm vài trăm rồi xin vào nhóm để lấy cái mã kèo xong rồi rồi à, à, cứ suy nghĩ là vài trăm đó sẽ ăn lên vài triệu vài chục triệu thì chắc chắn là cái vấn đề đó <laughs> đó à, thì chắc chắn là cái vấn đề đó nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu anh em đấy anh em đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy hoặc là có nhiều anh em bỏ ra vài trăm ngàn xong rồi xin vào nhóm của tiến để lấy kèo đi đánh chỗ khác đánh báo ngoài qua thầu qua cò anh em làm như vậy để được gì đâu đúng không công sức của tiến uh, chia sẻ các mắc kèo cũng như là phân tích nhận định rất là kỹ càng cho anh em chủ yếu là muốn anh em uh, cùng kiếm cơm gạo cùng đồng hành với tiến trên uh, cái chặng đường dài thôi chứ không có cái cái cái vụ mà cứ cho kèo anh em xong rồi anh em chơi bên ngoài qua thầu quá cò đâu đấy anh em vừa chơi bên ngoài nè vừa mất like mất phí trung gian này rồi rồi còn gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa chưa nói đến là có cái vấn đề mà dính líu đến pháp luật nữa đúng không anh em đấy thì nói chung nếu thật sự mà anh em đang thua tha đang xa bờ muốn ờ, gỡ gạt muốn vào nhóm ờ, của Tiến để đồng hành ở những con đường dài phía trước ấy thì anh em cứ ờ, liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có để ở phía dưới màn hình ở cái góc video trong cái video này này đấy thì anh em cứ liên hệ với Tiến đi anh em mà đạt được hai cái yêu cầu mà Tiến đưa ra thì anh em cứ vào nhóm hoàn toàn là miễn phí luôn đó trước giờ bóng năng tầm 30 phút đến một tiếng thì chắc chắn các mã kèo mà Tiến sôi à, kỹ càng nhất cũng như là phân tích về cầu thủ đội hình rồi à, sân nhà sân khách rồi có những cầu thủ nào chấn thương hay ra sân ra sao rồi ra chơi với sơ đồ thủ hay không gì đó lúc đó tiến sẽ uh, soi kỹ và đẩy lên cho anh em theo ok cho anh em đấy còn cái việc mà anh em mà chơi báo ngoài thì chẳng được cái gì hết vừa mất like mất phí này lại lại còn gặp nhiều cái vấn đề khác đấy thì vậy thì chơi bên ngoài làm gì đúng không anh em còn thêm có nhiều việc nhiều anh em mà à, hay bị lừa đảo dạo gần đây là cái vụ mà mua kèo mua tiếp nữa đấy bóng đá là không có cái vụ mà họ mua kèo bán kèo dưới đây hết trơn anh em không có ai mà biết trước được cái kết quả của trận đấu hết đấy nếu mà tụi nó biết trước thì thì tụi nó uh, tự đi kiếm vốn tụi nó đầu tư vô rồi tụi nó lấy cái số tiền lãi rồi tụi nó càng làm uh, lãi để ra lãi rồi tội tình gì mà phải đi bán cho anh em để kiếm tiền từ ba cái mà mà tiếp bọng đó đúng không anh em đừng có để cho cái cái mất tiền đó nữa nói thẳng ra là cái tiền đó mất tiền ngu đó anh em đấy thì nói chung anh em hãy bỏ ngay những cái vấn đề mà mua kèo mua tiếp đi cũng như là chơi bóng ngoài qua thầu qua cò đi tụi nó chỉ chỉ là ăn trên đầu anh em thôi <coughs> đấy anh em chơi anh em ăn chơi bên ngoài anh em ăn thì anh em bị mắc like anh em thua thì người bị lỗ là anh em thôi chứ bên học bên còn nó cũng chẳng mắc mát cái gì hết đấy nói chung thì thì à, tốt nhất anh em nên cầm một cái trang để chơi đó ăn thua cũng chẳng ai biết hết tự mình chơi không có liên quan gì tới ai đấy còn cái việc mà vào nhóm của tiếng anh em lấy mã kèo thích thì mình anh em chơi còn không thì anh em cũng coi như là tham khảo thôi anh em mình như là chia sẻ những kinh nghiệm với nhau cùng uh, đồng hành chia sẻ với nhau về các mã kèo thôi đấy thì uh, nói chung anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram phía dưới góc video này nhé đấy thì quay lại với cái trận đấu này uh, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà mà à, tiến đã đưa tiến đưa lên về à, cái cái suy nghĩ của tiến về cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua về phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nhá đây thì à, anh em có thể thấy hiện tại cái thằng Mi Won đang đứng ở cái vị trí uh, thứ 6 trên bảng xếp hạng với 57 điểm sau 36 vòng đấu uh, có 16 thắng 9 hòa và 11 thất bại này cùng với đó là 46 thua 46 bàn thắng và 38 bàn thua đấy còn cái thằng Wanxi thì đang đứng ở vị trí thứ 17 bảng xếp hạng với 43 điểm sau 36 vòng đấu uh, ờ, 11 thắng 10 thua 15 thất bại này đấy nhưng mà cái thành tích ghi bàn của cái thằng Wanxi này thì uh, thậm chí là còn tốt hơn đối với thằng Mi Won dù cho cách biệt nhau đến 11 bậc trên bảng xếp hạng đó anh em thấy này Wansi có đến 48 bàn thắng so với 46 bàn thắng của cái thằng Miwon nhưng mà ngược lại cái số bàn thua của thằng Wansi thì phải nhận rất là nhiều gần như là là nhiều uh, ờ, nhất nhì cái giải đấu này luôn đấy anh em đó thì Wansi đang đang phải nhận đến 55 bàn thua chỉ so với thằng Miwon chỉ mới có 38 bàn thua mà thôi đó <clears throat> thì hiện tại hai cái đội bóng này đang cách biệt nhau đến 11 bậc trên bảng xếp hạng cũng như là uh, ờ, Miwon bỏ xa cái thằng Wansi đến uh, uh, 14 điểm cách biệt đấy và nhìn vào cái bảng xếp hạng thì cái vị trí của cái thằng Wansi hiện tại thì uh, cũng khá là an toàn nha anh em khi mà bỏ xa cái uh, nhóm cầm đèn đỏ đến 11 điểm cách biệt luôn đó một con số khá là an toàn khi mà phía trước chỉ còn 10 cái vòng đấu nữa thôi đấy nhưng mà thằng Wansi này chắc chắn là cũng sẽ không còn cái mục tiêu này hiện tại ngoài trừ cái việc là uh, tiếp tục giữ vững cái vị trí này và tiếp tục chơi ở trong Championship vào mùa sau đấy vì à, để cạnh tranh vào top 6 hiện tại gần như là không thể với thằng Wansi nữa rồi đấy còn về cái trường hợp của hàng chủ nhà Milwaukee thì à, đội bóng này hoàn toàn còn nguyên cái cơ hội để giữ vững cái vị trí này để để uh, tiếp tục uh, giành cái vé mà tham dự vòng knock out để tranh bốn uh, đội này bốn đội ba bốn năm sáu này đó giành cái vé mà tham dự vòng knock out để cạnh tranh cái sức còn lại để lên hạng ngoại hạng Anh vào mùa sau đấy anh em <coughs> ghiên đội nhất nhì của cái giải đấu championship này sẽ trực tiếp thăng hạng vào ngoại hạng anh mùa sau luôn còn vị trí từ thứ ba đến thứ sáu của giải đấu này sẽ thi đấu với nhau và lộ trực tiếp tìm cái, đội mạnh nhất để à, giành cái vé thứ ba còn lại thăng hạng lên ngoại hạng anh đó cái lực lợi của championship là như vậy nha anh em thì thằng Milwaukee này hiện tại chỉ đang còn à, hơn cái vị trí thứ bảy và vị trí thứ 8 cùng với đó là vị trí thứ chín luôn lần lượt là nó Northwich West Brom này rồi Coventry này thì thì hận mỹ quân chỉ cách biệt lần lượt với các đội bóng này là từ 2 rồi 3 rồi 4 điểm thôi đấy một cái số điểm ờ, cũng không mấy là an toàn nha anh em đấy nên nếu mà thằng Mayweather này muốn giữ vững được cái vị trí hiện tại thì chắc chắn là phải uh, thi đấu tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo và mang về thêm nhiều cái điểm số nữa để chắc thêm một cái sức mà mà tham dự playoff thân hạng mùa sau đó thì nhìn qua cái phong độ anh em có thể thấy này thằng Mayweather thi đấu cũng không đến nổi tệ khi mà có được 4 chiến thắng uh, 4 hòa và chỉ nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất thôi đấy những thất bại của thằng Milwaukee thì là uh, thất bại à, một uh, 0 trước uh, à, Comanche này hay là thất bại 3-2 trước Northwood này thì hai đội bóng này cũng đang có phong độ rất là tốt cũng như là đang cũng uh, rất là mạnh tại Championship đấy còn những trận đấu còn lại thì uh, thằng Milwaukee đều bất bại nha anh em và gần nhất thì uh, chủ nhà Milwaukee đã làm khách trên sân của cái thằng Reddin và mang về được cái chiến thắng trên sân khách và với tỷ số 1-0 trước Reddin thì cái trận thắng này cũng giúp cho uh, được uh, giúp cho Miwon uh, rất là nhiều ở phía trước cũng như là về điểm số này rồi về trên bảng xếp hạng đó cũng như là về cái sự tự tin để cho thằng Miwon uh, tiếp tục bước vào cái trận đối đầu với, với thằng Quanxi này trên sân nhà còn về đội khách Quanxi thì anh em xem có thể thấy được là Quanxi đang có phong độ khá là tệ khi mà mà Thiên Nga trải qua 10 trận gần nhất với 6 ờ, trận thua, hai trận hòa và chỉ có một chiến thắng trước ờ, Blackpool thôi. Trong cái thế mà Blackpool chơi thiếu người 10 đóng 11 trước Swansea nữa. Đấy, còn một trận đấu ờ, trên sân nhà của Swansea với Top City thì tạm thời bị hoãn nha anh em. Đấy, thì với một cái phong độ khá là tệ hiện tại khi mà phải đối đầu với một cái thằng Millwall một đội bóng mà đang có một cái mục tiêu mà mà giữ vững cái vị trí top 6 và tiếp tục cuộc cạnh tranh tại cái vòng playoff thăng hạng mùa sau thì chắc chắn là sẽ rất khó cho cái thằng Swansea này đấy và trong lịch sử đối đầu thì à, mới đây thôi ở trận lượt đi thì hai cái đội bóng này đã bất phân thắng bại ngay trên sân nhà của Wansi Tiến sẽ cho anh em xem một trận đấu này này đấy ở trận lượt đi thì hai đội này có mã kèo là kèo đồng với nhau đó và Wansi trên sân nhà à, được ship là đội cửa trên luôn em khi bỏ ra cái mức là một ăn 0.81 còn Milwon ở thời điểm này thì chỉ bỏ ra mức là một ăn đến 1.09 đấy thì nhà cái đã ship cho thằng Wansi này là cái tỷ lệ ăn kèo cao hơn cũng như là được ship cửa trên trên cái mã kèo đồng ở cái cuộc đối đầu này đấy nhưng mà hai đội đã bất phân thắng bại với tỷ số hai đều và quay lại với cái à, chặn à, lượt về trên sân nhà của Milwaukee thì à, anh em có thể thấy nhà cái đã đưa ra mức chấp hoàn toàn nghiêng về Milwaukee đó ở lượt đi thì kèo đồng nhưng mà lượt về thì Milwaukee lại chấp ngược với mức mã kèo là nửa trái cũng như là vì cái mục tiêu hiện tại mà Milwaukee đang hướng đến này à, và về cái phong độ cũng như là cái lực lượng của đội bóng này đang thi đấu khá là đồng đều với nhau so với một bên si đang thi đấu ờ, khá là bạc nhược thời gian gần đây thì thì à, cái kèo chấp nửa trái này khá là ổn nha anh em đấy và tiến riêng cái mã kèo này tiến sẽ chốt cho anh em à, một mã kèo duy nhất để cho anh em à, à, đầu tư vào cái cuộc đối đầu này đây <coughs> tiến sẽ chốt cho anh em à, duy nhất một cái mã kèo là one si à, à, được Milwaukee này là xin lỗi em nha tiến sẽ chốt cho anh em một mã kèo duy nhất là Milwon chấp nửa trái trước thằng One city với cái mức là bỏ một ăn 0.92 đấy một mã kèo duy nhất thôi nha anh em và à, nếu mà anh em à, không tự tin vào cái mã kèo này thì anh em có thể chơi theo cái cách của tiến là là vào cái mã kèo Milwon chấp nửa trái thêm vào đó là anh em dằn thêm cái tỷ số cho tiến anh em dằn thêm cái tỷ số 11 này đây anh em dằn thêm cái tỷ số 11 với cái mức là bỏ một ăn 6.4 đấy thì chốt lại hai mã kèo nha anh em đây anh em vào cho tiến mã kèo đầu tiên là cái mã kèo Milwon chấp nửa trái trước quanh si thứ hai là anh em dằn cho tiến cái mã kèo là hai đội hòa với tỷ số một đều đấy thì cái cách mà dằn các tỷ số này thì tiến sẽ giải thích rõ cho anh em này anh em nếu như mà vào cái thằng Milwon này là với số vốn là một củ thôi tiến chỉ uh, ví dụ thôi nha anh em vào Milwon một củ với mức chấp nửa trái thì anh em sẽ dằn lại cái mã kèo một đều thì dằn lại là 200k vào cái mã một điều này đó xin lỗi em ở cả chặng đây anh em dằn vào Milwon với tỷ số một điều cả chặng này đó dằn vào hai sĩ thì nếu như mà cái trận đấu này mà về cái kết quả một điều anh em sẽ bị gãy thằng Milwon này là một củ đúng không là thua kèo nhưng mà ngược lại với 200 mà anh em đã đầu tư vào tỷ số một điều thì anh em, anh em sẽ ăn ngược lại 200 nhân cho 6.4 là anh em sẽ thắng lại được ờ, một củ 300 mấy gần một củ tư đấy thì suy đi nghĩ lại nếu như mà trận này về kết quả hòa anh em vẫn lãi đúng không anh em đó còn nếu như mà Miwon thắng trận thì anh em thua cái kèo tỷ số 200k thôi nhưng mà anh em lại ăn cái kèo này được một củ thì anh em chơi như tiếng thì mới có lãi đúng không chứ anh em đừng có chơi theo cái kiểu thích đội nào vào, cái đội đó rồi thấy kèo chấp cao là là nghĩ đội đó sẽ giành chiến thắng cao rồi vào anh em chơi như vậy thì thì khó mà có lãi lắm chơi theo cái dạng hình xui 50 50 đấy đấy thì ok thì những mã kèo này thì tiến sẽ uh, uh, chốt riêng cái ý kiến của Tiến cho anh em tham khảo mà thôi nếu mà anh em thấy trùng máu hợp ý thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại ok cho anh em còn những má kèo mà chuẩn má kèo vip hơn thì uh, trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng Tiến sẽ uh, tìm hiểu những cái thông tin chính thức về hai đội này cũng như là uh, xem xét lại kỹ cái đội hình ra sân rồi cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào rồi chơi với sơ đồ tấn công hay gì lúc đó tiến sẽ soi kỹ lại và đẩy lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em nếu như có gì thay đổi thì tiến lập tức đẩy lên trên nhóm liền đó cái việc vào nhóm là nó có lợi như vậy đó rồi thêm một việc tự chỉ trên trang có thể kiểm soát được cái tình hình trận đấu nữa đấy cho nên tiến mới uh, đáp ứng uh, đặt cái uh, mục tiêu cho anh em đáp ứng là hai cái điều kiện để vào nhóm thứ nhất là phải có số vốn ít nhất từ một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến chỉ đơn giản vậy thôi thì anh em có thể vào nhóm cùng đầu tư với tiến một cách mà hiệu quả nhất vào bộ môn minh bóng này một cách mà hoàn toàn miễn phí luôn ok nha anh em thì đây video này cũng dài rồi nếu mà anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là uh, ấn đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như là uh, đăng ký thêm theo dõi cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá đây tiến bóng đá đây là cái kênh tiến vừa mới lập đó ok thì anh em cứ đăng ký theo dõi hai kênh này thì tiến sẽ tập trung lên thêm nhiều video để cho anh em tham khảo các mã kèo sắp tới ok và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư